nhé và tiếp theo đến cái phần o hiểu mình hiểu mình xem mình cái điểm mạnh gì nhé phần này chắc là chị chị Hương có vấn đề này đó, <laughs> hiểu mình đó thì chị Hương là bao nhiêu năm nay là chị làm phòng khám đúng không phòng khám và khi các bạn chọn một sản phẩm mới là các bạn không biết là mình là gì có điểm mạnh như thế nào điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào ví dụ như này là ở trong cái khóa NLP của mình ấy, mình giúp cho mọi người hiểu là à quá khứ mình gặp vấn đề gì mình sợ điều gì à, ví dụ như này là quá khứ mình sợ gì à, mình sợ chưa đứng trước đám đông hạn này đó thì mình có những giải pháp nào mình xóa ký ức đó thì ngày xưa hồi cấp 3 mình rất sợ nhé sợ sợ gặp gặp con gái sợ gì hay gì hay chui cầm bàn ví dụ vậy thì mình sợ điều đó nhưng mà tại sao mình vượt qua được nó bây giờ mình trở thành một người đứng sân khấu rồi đứng sân khấu rất là ngon đó đấy là điểm yếu của mình đó có điểm mạnh của mình là gì điểm mạnh của mình là mình có nền tảng về gì về kỹ thuật thì chị ạ ví dụ như vậy mình giỏi về kỹ thuật mình vẽ đồ họa mình đã học ngành kỹ thuật và khi mình chuyển sang ngành gì ngành làm web rồi là marketing mình làm rất nhanh à, mình chịu khó học gì nhá đó thì chị phải phân tích rõ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì thì chị phải tự tìm hiểu mình nhé à, ờ, không phải mình bảo chị thiền ra đâu là chị cứ nằm mà chị nghĩ thôi à mình gặp vấn đề gì thì trước giờ gì có nhiều người không không tìm ra đâu chị ạ tìm mãi không ra cái điểm mạnh điểm yếu của mình phải hiểu mình hiểu mình biết mình biết ta trăm trận trăm thắng gì ạ phải hiểu mình trước đó thì nếu mà bình rảnh mình chia sẻ cho anh chị thêm một cái phần là bộ môn DISC nhé để phân tích được tính cách của anh chị đấy thì bây giờ mình mình mới đào tạo được hệ thống của Ninh Nhàn Nina Group ấy tập đoàn Nina Group chắc là chị ở ờ, uh, ờ, chị Thủy chị Quyên biết đấy, bị đào tạo trước dịch rồi bị đào tạo cái bộ môn đó và khi đào tạo xong thì có vợ chồng là anh Dân với chị Thủy là phó giám đốc kinh doanh của Dina Group để lên phòng để gặp riêng mình bảo gì à, cảm ơn thầy là chính vì bộ môn này vợ chồng em mới tìm được gì tiếng nói chung với nhau tức là một người nhóm D một người à, à đâu hai con cọp à, hai cái hai cái D đấy hai nó rất là nóng chị ạ nóng tính không như nhịn nhau thì học xong bộ môn này chị hiểu ra bản thân mình cần phải cải thiện điều, điều gì và khi bán hàng cũng vậy và khi làm thì khi viết bài nội dung cũng vậy là anh chị viết bài phục vụ nhóm khách hàng nào DISC có bốn nhóm như vậy nhóm D là nhóm gì nhóm lãnh đạo Đấy. họ nói rất nhanh làm việc rất là máu lửa giống bình chẳng hạn này đó làm việc cất lực luôn máu lửa nhóm Y là nhóm gì à, giống, giống như là gì nhóm uh, là những người gì họ thích sự bay nhảy thích sự bóng bẩy họ nói rất nhiều và họ thích được sự khen ngợi ví dụ như vậy đấy họ nghĩ những ý tưởng những chiến lược rất là sâu xa đấy, thì những phần phần này phần bình bình nói sơ qua thôi còn nhóm S là nhóm người cảm xúc đúng không nhóm người cảm xúc họ sống và uh, thu gọn trong một góc họ thích thì sự được âu yếm họ nhẹ nhàng còn nhóm gì nhóm C là nhóm gì kỷ luật rồi là gì chặt chẽ logic sạch sẽ thì những nhóm C đấy là nhóm người rất kỹ tính và bán hàng cho người nhóm C ấy, là rất là khó anh chị nhé nhóm C rất là khó có khi là có khi là nhóm C là họ gì họ hiểu sản phẩm hơn cả mình bởi vì họ trước khi họ mua sản phẩm là họ sẽ lên Google tìm kiếm trước là công dụng thành phần họ tìm kiếm rất nhiều nơi anh chị hiểu không nhóm C là nhóm nhóm logic nhóm cẩn thận nhóm chi tiết đấy họ tìm kiếm rất nhiều công ty rất nhiều sản phẩm và cuối cùng là gì họ đi đến một quyết định là từ từ ăn mua thì sản phẩm là tốt rồi họ xem đánh giá khách hàng thì quá trình đó là gì là mình nói anh chị phải có website đúng không phải có website để viết bài chia sẻ đấy để chúng ta phục vụ những nhóm người đó là gì những nhóm người mà tỉ mỉ chi tiết quá là chúng ta phải làm cái vấn đề đó và nhóm nhóm C là gì nhóm chúng ta phải chăm sóc lâu dài phải bình tĩnh nhóm C là nhóm rất là bực cái gì ạ bực bội nó nói chung là vậy mình gặp rất nhiều mình bình bán hàng mình gặp rất nhiều nhóm C ngày xưa mình nóng mình không bán hàng cho họ đâu Và bây giờ yên tâm rồi nhẹ nhàng hết đấy còn nhóm S nhé nhóm S là nhóm gì là cảm xúc anh chị bán hàng cho họ ấy, viết bài nó sẽ nhẹ nhàng chạm được vào trái tim của họ họ rất trung thành với anh chị nhóm C và nhóm S họ mua hàng rất trung thành một chỗ đấy còn nhóm Y thằng nào khen nhiều thì tao mua đúng không <laughs> còn nhóm D là thằng gì hãy tập trung vấn đề cho họ họ không quan tâm đến tiền đâu bảo ừ giải pháp tốt nó nói đi em ok anh mua đó dễ bán là nhóm dễ bán nhất là nhóm D và nhóm Y đấy <clears throat> anh chị hiểu không cái phần đấy mình sẽ có buổi zoom chia sẻ cho chị sau <clears throat> đấy hiểu mình nhé hiểu mình thì để hiểu mình hơn thì mình sẽ gửi cho anh chị một cái công cụ đây mình mới gửi cho anh nhàn bot nhàn bot của Dina công cụ là gì kiểm tra tính cách của mình nhé mình gửi vào nhóm này bấm copy cái mình gửi nhóm cho anh chị nhé là anh chị làm bài test cho mình nhé và sau đó là anh chị làm bài test sau anh chị sau đó anh chị hãy gửi cái bảng gửi cái bảng thống kê lên cho mình là bình bình giúp cho anh chị mình đọc chỉ số của anh chị là cái anh chị là thuộc người nhóm gì nhé hiểu để hiểu mình hơn ai bình gửi cho anh chị rồi bấm gửi đây đấy thì cái bài tập này anh chị cứ bấm vào link này sợ bình ngồi từ tối qua đến giờ nhắn lộn thôi <laughs> bình lôi ok bình à, anh chị nhắn vào link này nhé <clears throat> anh chị nhắn vào link là công cụ à, vita vitaxe.com bsc để để hiểu chính mình là xem mình là con người như thế nào anh chị là còn làm bài tập Đây, mình hướng dẫn luôn cho chị này thế chị bấm vào link đúng không vào link nhá đó chị là chọn cái môi trường và chị chọn môi trường làm việc cho mình đấy có năm môi trường chính là, là học tập gia đình bạn bè công cộng còn anh chị muốn dành cho gia đình anh chị hãy chọn cho mình là môi trường gia đình hoặc bạn bè còn chúng ta đang làm việc thì chúng ta gì chọn môi trường làm việc và sau đó bấm bắt đầu đúng không rồi đây là những câu hỏi nhé cách làm bài tập như này như sau để hiểu chính mình này đó là anh chị gì hãy kiếm một cái phòng này. Ờ, bài tập này là sữa bình dậy xong mà anh chị buổi chiều nhé hoặc buổi trưa chị rảnh ấy, anh chị làm giúp mình cho mình làm luôn cho mình này anh chị kiếm một phòng yên tĩnh mở một cái nhạc rất là nhẹ nhàng thôi và tập trung 100% hãy trả lời thật tâm cho mình những câu hỏi trong đây trả lời thật nhé đấy nó có hai vế vế số 1 là gì à những cái từ khóa nào giống bạn nhất à, ví dụ là chị Hương thích yên tĩnh thì chị bấm yên tĩnh đúng không còn những từ khóa nào mà gì nó khác bạn nhất đó thì chị Hương bấm vào cột bên phải này mình hướng dẫn chị làm nhé ví chị Hương là người thích nhanh chóng không à ví dụ chị Hương là gì không thích sự nhanh chóng không thích sự phân tích không thích những bảo lưu cảm xúc không muốn biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài cho người khác thấy mình buồn mình vui chị bỏ chấm chị chọn vào đây đây là mình demo nhé không phải chữ hương đâu đó sau đó chị bấm vào phần tiếp theo cho mình trả lời câu tương câu hỏi chị bình. rồi trong môi trường làm việc hãy chọn một điểm giống bạn nhất ví dụ là gì à bình luôn thích vui vẻ vô tư thì bình chọn là vui vẻ vô tư và khác bạn nhất này sự thông thả đi với người mình mình không thích sự thông thả đâu đó đã làm việc nó phải gì máu lửa anh chị ạ bấm tiếp theo này câu số 3 trong môi trường làm việc hãy chọn một điểm giống bạn nhất ví dụ mình giống này à, quan tâm người khác dám nghĩ dám làm hay pha trò và bị mình <laughs> là hài hước đúng không nhiều lúc làm thế ờ, mọi người căng thẳng quá ngày xưa đi làm công ty vậy hay pha trò thích pha trò rồi khác bạn nhất à, tuân thủ luật lệ cái này mình không thích này luật lệ chẳng hạn này đúng không làm công ty của nước ngoài ngày xưa mình bị ám ảnh rồi luật lệ quá nó phá vỡ được cái gì cái tính cách của mình ví dụ như vậy thì có những người nhóm gì nhóm nhóm C họ chọn ngày đầu tiên này nhóm C ấy. đấy mình biết mà câu số 5 câu số 4 này là giống bạn nhất lắng nghe kiên nhẫn tờ cái này ít lắm này khoan không khoan nhượng à, có sức thuyết phục ở ờ, ví, ví dụ là mình thuộc ờ, thuộc cái dạng đó là gì à, không khoan nhượng đó và con cọp với chị ạ rồi khác bạn nhất này rồi đây lắng nghe kiên nhẫn rồi bấm tiếp theo này ví dụ như vậy rồi giống bạn nhất này dễ bắt chuyện à cái này chắc chắn rồi dễ bắt chuyện này rồi khác bạn nhất này là ghét lè mè <laughs> ví dụ như vậy thì chị làm bài tập cho mình nhé sau chị làm xong thì nó hiện ra một cái bảng lái anh lái chị chụp hình cái bảng đó lại cho mình nhé và nhập địa chỉ email và kết quả nó sẽ gửi về email và sau khi anh chị uh, lưu lại cái, cái hình đó anh chị gửi vào trong nhóm cho mình nhé gửi vào nhóm uh, lên, lên lớp học của mình đó học quảng cáo Facebook mà tự nhiên ra mấy cái trò này xong rồi nó quái lạ vậy thì mình anh chị phải có cái bảng này để hiểu gì hiểu chính mình anh chị nhé đó hiểu chính mình thì mình sẽ có thời gian mình sẽ giúp cho anh chị là gì tìm lại được chính mình trong một cái buổi zoom nào đó đó, tìm ra được điểm mạnh điểm yếu của mình và mình cải thiện điều gì nhé đó phần này thấy ok không các chị anh chị ờ, thấy hay anh chị bấm cho mình số ờ, chưa hay cái động viên cái động viên hay quá chị ơi hay quá đi hay quá đi để ờ, mình mình chia sẻ tiếp Đấy, hay quá <laughs> nghe nghe buồn cười các chị thì hay quá ok nhá đấy thì là cái phần này là mình mình làm rất kỹ cho anh chị nhá cực kỳ kỹ luôn nhắc lại lỗi cho chúng ta không phải sau một tuần đâu anh chị nó nó còn dài dài nữa nó còn khi nào anh chị là có kết quả đó còn chị ờ, chị Hương cứ bình tĩnh nhá cứ bình tĩnh không nóng vội vì sản phẩm của chị thì mình đã tìm hiểu giúp chị rồi